Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi ờ, muốn ờ, tiếp tục gửi đến anh em cái ờ, sự hiệu quả và cái cách sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ về cái nguyên lý hoạt động của nó thì tại sao tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì thứ nhất ấy, là khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay lắc nhẹ tay thôi là nó vẫn giữ được hột cái chuyện giữ hột mà lắc nhẹ thì nó là đơn giản nhưng mà lắc nhẹ mà hột nó vẫn đi điều đấy mới quan trọng thì clip này tôi muốn ờ, giới thiệu với anh em về cách sử dụng cũng như cách uh, chơi cách lắc cái bộ hồ tài xỉu nhẹ này nó hoàn toàn không tang 100% bao cho anh em về dọi đèn này ngâm nước muối ờ, thử cục hít thậm chí trẻ hột ra cũng không có gì bây giờ tôi sẽ dọi qua đèn cho anh em xem đây hột anh em nhìn rất là trong hoàn toàn không có tăng tích gì cả trong nhiều chợ luôn nắp đĩa cũng thế đây nắp này. đây chỉ là cái nắp cống cuộn được tôi ờ, cuốn băng keo vào thôi bây giờ tôi sẽ thử qua nam châm cho anh em xem hay còn gọi là cục hít đây. hoàn toàn không dính không hít gì dĩa bình thường nóc cũng thế về cái cách sử dụng và cái chơi của nó rất là đơn giản khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được cái bộ hột này vào và anh em ờ, lắc theo cái sự hướng dẫn của tôi thì bộ hột nó sẽ đi bình thường nó sẽ đi rất là đều chén tài chén xỉu giống như hột đua 5 năm cũng có thể anh em sẽ giữ được hột ví dụ như giữ tài giữ xỉu thì mọi ờ, yêu cầu mọi liên hệ anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé 0844 555 559 và 0983 30 2222 Bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem Trước tiên tôi sẽ giữ hột này Nó đang là tài 12 điểm Tôi sẽ giữ hột cho anh em xem Bây giờ nó là tài Vẫn là tài 12 156 ấy. Tôi tiếp tục giữ tài cho anh em Đó 456 tứ ngũ thiên Vẫn là tài này 335 tài 11 166 tại 13 236 tại 11 hột vẫn quay tròn 156 tại 12 tiếp bây giờ nó xuống một chén xỉu bây giờ tôi tiếp tục tôi sẽ giữ xỉu Đó, 136 xỉu 10 134 xỉu số 8 nhé 125 xỉu số 8 tiếp 136 xỉu số 10 225 xỉu số 9 1 1 1 bão nhất hột còn vẫn quay tròn ở trên dĩa này bây giờ nó qua 156 qua tài rồi từ bão nhất ừ, qua tài nếu như ờ, mọi người coi là tay con người ta nhìn vào cái tay của chúng ta người ta đoán được là đang giữ hột hay là đã đang lắc hột đi thì đây có nghĩa là một cái sai lầm bởi vì sao ví dụ như những thế hột này tôi sẽ để những cái thế hột khó này 556 ấy tôi sẽ lắc nhẹ thôi thật nhẹ là nhẹ mà hột nó vẫn đi tay con người ta nghĩ là chúng là chúng ta đang giữ hột nhưng thực tế đang lắc cho hột nó đi rồi tôi sẽ lắc thật nhẹ đó 622 đang từ tài 16 điểm tôi lắc nhẹ lại nó xuống xỉu số 10 hoặc là tôi sẽ để hột 122 như này tôi sẽ lắc qua tài cũng lắc thật là nhẹ đó 446 qua tài tài số 14 luôn hoặc là tài số 14 này tôi sẽ lắc xuống xỉu anh em thấy chưa hột vẫn quay tròn nhé 1 2 6 xỉu 9 hoặc là những cái hột bão lục đi ba lục này tôi sẽ lắc xuống xỉu rất là nhẹ đó, 126 à 116. Bây giờ là 114 này. lắc giữ cũng giống như là lắc đi mà tay con người ta không thể biết được. Người ta không thể là dựa đoán vào tay của chúng ta mà có thể lắc ừ, biết được chúng ta đang lắc cho hột đi hay là giữ hột. Tỷ lệ lên bám thì cũng khá là cao. Anh em thấy rất là đơn giản nếu lắc như thế này thì tay con